Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá. À, lời đầu tiên chúc à, anh em à, một à, ngày cuối tuần thật là rực rỡ cũng như là tràn đầy niềm vui bên gia đình cũng như là những à, mã kèo bóng mà mình sẽ đẩy cho anh em ở trên kênh cũng như là anh em ở trong nhóm nhé. À, buổi chiều ngày hôm nay thì anh em chúng ta cũng đã hút full những cái mã kèo bóng cỏ mà mình đã đẩy cho anh em rồi. À, nếu như anh em mà không biết thì à, đây đây là cái kênh ờ, mà mình sẽ đẩy cho anh em ờ, những trận bóng cỏ vào buổi chiều anh em nhé. Đây là kênh xem kèo bóng là có tiền. À, ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em một trận bóng cỏ. Đấy là giữa Joebun và Phong Hang. Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc uh, 5 giờ chiều. Và trước đó thì mình cũng đã đẩy cho anh em một trận đấu. Đấy là trận đấu ở giải J-League buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng có đẩy cho anh em một trận đấu bóng cỏ đúng không? Trận đấu ở giải cây league đấy là trận đấu giữa uh, Gamba Osaka và Kashiwa thì anh em chúng ta cũng đã hút full cả hai cái mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em đấy là trận đấu trận này chúng ta đi quay được chấp 0.25 này, chúng ta ăn được nửa tiền cũng như là chiến thắng cái xỉu 2.5. Khi mà trận đấu bây giờ đã khép lại rồi với tỷ số chung cuộc là không đều. Đấy. Thì như anh em cũng biết rồi vào nhóm của mình thì chắc chắn rồi anh em sẽ được nhận những cái tip kèo miễn phí cũng như là những cái kèo mà mình sẽ đẩy cho anh em ở trong nhóm để anh em chúng ta có thể kiếm uh, cơm gạo hàng ngày cũng như là kiếm uh, ly phở uh, ly cà phê cũng như là bắt phở thôi uh, trước những cái trận đấu quan trọng của ngoại hạng Anh uh, sắp tới đây thì ngày hôm nay mình cũng đã đẩy cho anh em một trận đấu ở giải ngoại hạng Anh rồi đây là trận đấu giữa Crystal Palace và Chelsea và vào lúc 18 giờ 30, 6 giờ 30 tối ngày hôm nay thì mình sẽ like trên kênh xem kèo bóng là có tiền anh em nhé. Để ờ, mình sẽ chốt những cái mã kèo nóng cho anh em ở cái trận đấu sớm đấy là trận đấu giữa Arsenal và Tottenham. Mình cũng đã lên kèo cũng như là cho anh em những cái kèo tham khảo để anh em à, chơi trong trận đấu này. Anh em nào chưa biết thì anh em có thể xem lại video và anh em nhớ đăng ký kênh xem kèo bóng là có tiền để nhận được những ờ, cái kèo bóng cũng như là những cái kèo kiếm cơm gạo vào buổi chiều của mình nhá. Ờ, mình sẽ không làm về ngoại anh nữa đâu. Ngoại anh chắc là mình sẽ ờ, like trên uh, xem kèo bóng nó có tiền cũng như là sẽ chốt kèo cho anh em ở trong nhóm vào những cái trận đấu 9 giờ và 11 giờ. Còn uh, trận đấu mình sẽ làm cho anh em đây là trận đấu tâm điểm của Serie A. Đây. Tâm điểm của Serie A vòng 8 giữa Inter Milan và AS Roma. À, trận đấu này thì uh, sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 11 giờ đêm cũng như là sẽ diễn ra ở trên sân nhà của Inter Milan anh em nhé. Với việc là được thi đấu trên sân nhà à, nên là Inter Milan sẽ có cái mã kèo chấp đấy là 0.25. Với cái mã kèo chấp này à, đây thì ờ, các à, trang cũng như là các sàn giao dịch đang nhận định rằng là cả hai đội này đều có lực lượng cũng như là trình độ ngang bằng nhau uh, Inter Milan uh, có cái kèo chấp 0.25 chỉ là cái kèo chấp vì đã được đá trên sân nhà thôi anh em nhé. Uh, ờ, điểm qua một chút về phong độ hiện tại. uh, <coughs> trên bảng xếp hạng thì AS Roma đang xếp trên Inter một bậc với thứ sáu cũng như là thứ bảy và cũng hơn Inter Milan một điểm thôi. Sau 7 vòng đấu thì AS Roma họ chỉ có 8 bàn thắng cũng như để thủng lưới 7 bàn, trung bình mỗi trận một bàn anh em nhé. Còn về phía Inter, Inter thì sau 7 trận đấu thì họ ghi đến tận 13 bàn cũng như là để thủng lưới cũng khá là nhiều, 11 bàn thắng. Đấy, đây cũng sẽ là những cái cơ sở để anh em chúng ta có thể à, đi Roma hay là Inter đúng không? À, xem một chút về phong độ hiện tại, cả Inter cũng như là AS Roma họ đang phải chia đội hình ra để thi đấu ở những cái giải châu Âu, đấy là cúp C1 cũng như là cúp C2. À, dường như là cả Inter cũng như là Roma họ ở nửa đầu mùa giải này họ cũng chưa uh, phải là tập trung quá nhiều vào Serie A khi họ còn phải uh, mục tiêu của họ chắc chắn rằng là sẽ vượt qua cái vòng bảng uh, cúp C1 cũng như là cúp C2. Tuy nhiên thì Inter đang được đánh giá là đội bóng cửa dưới cũng như là yếu hơn so với cả Bayern cũng như là Barcelona. Uh, ở đấu trường châu châu lục thì à, cả Roma cũng như là Inter họ đều có một chiến thắng cũng như là một trận thua. Đấy. Và Inter Milan thì xong cái trận đấu giữa Roma này thì họ sẽ à, tiếp đón Barcelona cũng ở trên sân nhà, một đối thủ rất mạnh. Còn về phía của Roma sau trận đấu này thì họ sẽ đối đầu với Real Madrid cũng được thi đấu trên sân nhà luôn. Đó. À, trước cái vòng đấu này ấy thì à, cả Inter cũng như là Roma đều để thua đội bóng cửa dưới uh, Inter thì để thua Udinese với tỷ số là 3-1 Còn uh, Roma thì lại để thua với Atalanta là 1-0 uh, Với uh, nhận định cá nhân của mình ấy thì trận đấu giữa Inter và Roma này thì chắc chắn rằng là cả Inter cũng như là Roma sẽ không muốn bung hết sức trong cái trận đấu này cũng như là muốn bảo toàn lực lượng để có thể thi đấu ở uh, cái cúp châu lục. Tuy nhiên thì uh, Roma thì vẫn còn có cơ hội rằng là vượt qua vòng bảng còn đối với Inter thì lại là một câu chuyện khác à, cái việc mà vượt qua vòng bảng của Inter rất là mỏng manh khi mà cả hai ông lớn đấy là Barcelona cũng như là Ben Munich đều nằm chung bảng tất nhiên rằng là cả hai đội bóng kia đều muốn vượt qua vòng bảng cũng như là loại Inter ra khỏi cái uh, cúp C1 đúng không? Tuy nhiên thì uh, kể cả nếu như Inter mà có bị loại cúp C1 thì đó vẫn còn đấy là giải C2. Còn AS Roma thì tất nhiên rồi, họ bắt buộc phải tập trung uh, nhiều nhật lượng cũng như là lực lượng mạnh nhất để có thể vượt qua cái vòng bảng cúp C2. Uh, ờ, so sánh một chút về uh, lịch sử thi đấu thì uh, Inter đang nắm ưu thế hơn khi mà trong 3 lần đối đầu gần đây nhất thì Inter đều thắng cả ba. À, tuy nhiên thì những cái năm vừa rồi ấy thì Roma không có cái đội hình tối ưu cũng như là thật sự mà nói thì không có cái nhạc trưởng để có thể khởi xướng hàng công. Còn năm nay thì lại khác nhá. Năm nay với việc là Jose Mourinho đến ờ, làm huấn luyện viên cũng như là đã đưa được Paulo Dybala từ Juventus về với ờ, thành Roma thì mình chắc chắn rằng đây sẽ là một cái đội bóng cạnh tranh với cái chức uh, vô địch uh, Serie A cũng như là chức vô địch cúp C2. Đó. Thì với cái mã kèo là 0.25 thì mình vẫn đặt niềm tin vào AS Roma trong trận đấu này thôi khi mà mặc dù thì ờ, Inter cũng sẽ có những cái điểm mạnh của họ thôi đấy là cặp đôi tiền đạo cũng như là hàng tiền vệ của họ cũng chơi đang chơi khá là hay à, điển hình như là Lautaro Martinez cũng như là Barella đấy còn à, về phía của AS Roma trong trận đấu này thì họ lại có sự xuất hiện trở lại của Bellerini à, được người được mệnh danh là à, Luca Toni của AS Roma anh em à, tuy nhiên thì ờ, bên cạnh đó ờ, họ vẫn còn một cái bản hợp đồng nữa mà chưa được sử dụng đấy là Wijnaldum Vanadum thì vừa mới chuyển từ Paris Saint-Germain sang và anh đang bị chấn thương. Còn đối với Paulo Dybala, đây chỉ là đội hình dự kiến thôi anh em nhé. Còn trên thông tin thì Paulo Dybala vẫn chưa chắc suất là sẽ thi đấu trong trận đấu này đâu. Vì vậy nên là chắc chắn nếu như anh em nào muốn những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn những cái kèo mà có tỷ ăn cao ấy thì anh em phải đợi khi nào bóng lăn thì anh em chúng ta mới quyết định vào kèo và tất nhiên rồi anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn đi đường dài với mình thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo cũng như Tele nhé còn mình sẽ chốt cho anh em luôn à, những cái kèo để chúng ta có thể đi trước trận đấu này à, mình vẫn đặt niềm tin vào đấy là AS Roma trong trận đấu này à, tất nhiên là trên hay dưới tài hay xỉu thì vẫn là quyền quyết định của anh em mà đúng không còn anh em nào mà muốn theo mình cũng như là ngồi chung mâm cùng với mình thì anh em cứ nhắn tin nhá. Đấy, không cần phải nói nhiều. À, với mã kèo này cũng như là hiện tại trên dưới cả trận. Trên dưới cả trận đang nằm là 2.5 đến 2.75. À, ờ, trận đấu này thì ờ, mình sẽ ưu tiên đi xỉu. À, lý do vì sao thì mình cũng đã nói trước trận đấu rồi đúng không? Mình sẽ ưu tiên đi xỉu. Đấy. Đây sẽ là hai cái mã kèo chính mình gợi ý cho anh em đi từ đầu thì anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm tiền những cái kèo ăn chặt thì anh em cứ phải đợi khi nào bóng lăn và tất nhiên rồi uh, thẻ Italia ở, ờ, ở giải đấu Italia đang là giải đấu có số thẻ phạt đứng hàng đầu thế giới anh em nhá. Đấy, đứng hàng đầu ở năm cái giải vô địch quốc gia. Vì vậy đây cũng là một cái mã kèo mà anh em chúng ta có thể chú ý và đầu tư.